Làng cổ Đường Lâm là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Đây là ngôi làng cổ đầu tiên ở Việt Nam, được nhà nước phong tặng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2006 với những nét đặc trưng về kiến trúc nghệ thuật của một làng Việt cổ, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Có thể nói làng cổ Đường Lâm chỉ đứng sau phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội về quy mô và giá trị nghệ thuật, khiến cho nơi đây trở thành điểm nhấn của du lịch Hà Nội. Nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 40 km về phía tây, làng Đường Lâm ngày nay, làng Mía ngày xưa là làng cổ thuần Việt, một trong những cái nôi của dân tộc Việt. Đây là một ngôi làng Việt điển hình, là sự kết tinh rực rỡ, về sự phát triển qua hàng ngàn năm của nền văn minh châu thổ sông Hồng, cần được bảo tồn, hẳn không phải ngẫu nhiên mà trước đây, thôn mông phụ xã Đường Lâm, từng là chấn nị của Sơn Tây, nhưng chặng đường lịch sử của dân tộc còn ghi nhiều dấu ấn đậm nét nơi đây. Đặc biệt nhất, làng Đường Lâm là nơi duy nhất trong lịch sử Việt Nam, trong cùng một ấp sinh ra hai vị vua. Nơi đây đã sinh ra hai vị vua, vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền, là hai vị anh hùng có công lớn với đất nước. Nơi đây còn là quê hương của nhiều danh nhân đất Việt như Giang Văn Minh, Kiều Ánh Mậu, Phan Kế Toại, Hà Kế Tấn, Phan Kế An. Vùng đất này là nơi chứa đựng mật độ rất cao các di tích, đã được Bộ Văn hóa xếp hạng như đền vua Phùng Hưng, đền và lăng mộ vua Ngô Quyền, chùa mía cổ, nhà thờ thám hoa giang văn minh, đình mông phụ. Trong đó chùa mía, được liệt vào di tích đặc biệt quan trọng quốc gia. Đường Lâm chính là một làng cổ Việt Nam, đẹp về cảnh quan thiên nhiên, giàu về truyền thống lịch sử văn hóa. Có thể kể đến, hàng loạt những chứng tích cổ vẫn còn được tập trung ở các thôn, Mông Phị, Đông Sàng, Cam Lâm, Đoài Giác,